Halloween, lễ hội hay cạm bẫy của ma quỷ. Mấy năm gần đây, cứ vào dịp tháng 10, chúng ta dễ dàng bắt gặp trên đường phố bày bán đầy rẫy những hình tượng ma quái như đầu lâu, xương trắng, mặt nạ, máu me. Và rồi tới đêm 31 tháng 10, rất nhiều bạn trẻ hóa trang thành những thây ma, ác quỷ vân vân, cùng nhau reo hò, nhảy múa, chơi đùa và thực hành những nghi thức đáng sợ trong lễ hội Halloween. Ở nơi ấy, từ diện mạo, hành động, lời nói, thậm chí cả ý nghĩa của người tham dự dường như đều nương theo ma quỷ để tìm kiếm cảm giác khác lạ hoặc tin rằng như thế sẽ giúp mình không sợ ma nữa. Vậy ý nghĩa thực sự của lễ hội này là gì? Phải chăng đó là cách để vượt qua thời khắc âm linh trở lại nhân gian như trong truyền thuyết? Hay chính là một cái bẫy của ma quỷ? Nguồn gốc bất ngờ của Halloween – Halloween được cho là có nguồn gốc từ một lễ hội của người Celtic sống ở châu Âu cách đây hơn 2.000 năm. Họ tin rằng vào đêm 31 tháng 10, cánh cửa giao thoa giữa hai thế giới âm dương sẽ được mở ra. Linh hồn của người chết sẽ trở về nhân gian tìm cơ hội nhập vào người sống. Dĩ nhiên, người sống không bao giờ muốn cơ thể mình bị các linh hồn cướp mất. Vì thế, họ đều dập tắt lửa và giả làm ma quỷ để chúng nhầm lẫn, không động tới thân xác họ. Với ý nghĩa này, nó đơn giản là một lễ hội tránh tà ma. Để thế kỷ thứ nhất, quân đội La Mã chinh phạt vùng đất của người Celtic và sau đó các nhà truyền giáo Kitô cũng đặt chân đến đây. Họ quyết định điều chỉnh lễ hội này một dịp để tưởng nhớ các vị thánh và những người đã khuất, đồng thời nhắc nhau hãy sống có đức tin và xin lòng thương xót của Chúa đối với các linh hồn. Từ đó nó có tên là Halloween, nghĩa là buổi tối thánh thiên. Ở những nền văn hóa khác nhau trên thế giới, người ta đều có ngày lễ tương tự về những sinh mệnh vô hình. Như ở các nước Đông Á có lễ thất tịch, Việt Nam có tiết thanh minh, Mexico có ngày El Dia de los Muertos. Châu Phi có ngày phú điệu đội mũ trùm đầu của Egungun, vân vân. Tất cả dường như đều nhận thức được rằng có những điều mắt không thể thấy, tay không thể sờ nhưng vẫn hiện hữu và tác động đến đời sống của con người. Nó là tác động được, bởi nếu không, họ đã không thể cùng cảm nhận được sự tồn tại của thế lực siêu nhiên ấy. Nghĩa là nhân loại từ rất xa xưa, dù sinh sống ở cách xa nhau, phát triển nền văn hóa riêng biệt, không có giao lưu nhiều vì điều kiện giao thông chưa thuận tiện, thì đều có chung một nhận thức. Họ đều tin tưởng rằng sau cái chết, sinh mệnh tiếp tục một hành trình mới và những ngày lễ về người chết như Halloween chỉ là sự khẳng định rằng nhân loại tin vào sự tồn tại của những sinh mệnh ở không gian khác mà con người không thể nhìn thấy. Sự biến dị lệch khỏi ý nghĩa ban đầu Dù với ý nghĩa nào thì Halloween đều là nhắm hướng con người tới đức tin tốt đẹp, xua đuổi những điều xấu, chứ không phải để con người biến mình thành ma quỷ Ngày nay, người ta hóa trang không phải để tránh tà ma, là làm sao càng giống ma càng tốt, để được sống buông thả một ngày trong năm, cho không còn ra dáng hình người nữa. Từ diện mạo, hành động, lời nói, thậm chí cả ý nghĩa cũng nương theo ma quỷ khi cố tình dọa nạt người khác để kiếm những thú vui quái lạ. Có một truyền thuyết trong ngày Halloween kể về một chàng trai tên là Jack. Sau khi chết, linh hồn của Jack không được phép vào thiên đường vì anh ta vốn là một người tham lam buồn xỉn. Nhưng anh ta cũng không thể vào địa ngục vì lúc còn sống, sách thường hay chơi đùa với ma quỷ, giúp chúng thoát trứng yểm của các tu sĩ, nên quỷ từng hứa sẽ không bắt hồn anh ta. Thế là từ đó Jack phải khổ sở, lang thang khắp nơi cho tới ngày phán xét cuối cùng của nhân loại. Thứ duy nhất anh ta có là ngọn than hồng trong quả bí ngô mà quỷ tặng để sưởi ấm. Từ đó có thể thấy, bài học mà người xưa muốn nhắn nhủ con người là đừng bao giờ chơi đùa hay làm bạn với ma quỷ. Bởi vì nó không thất hứa đi nữa, những sinh mệnh ở những thế giới khác biệt là không thể song hành có một ý nghĩa khác của việc chơi với ma quỷ chính là những ý nghĩa và hành động làm tổn hại đến người khác như những trò lừa lọc, đe dọa, gây sợ hãi hay những việc làm tinh quái đều thực sự không tốt cho mọi người. Đồng thời khi giả dạng, giao du với những thứ bất hảo, người ta sẽ dễ đi vào con đường tâm tối và tội lỗi. Với ý nghĩa đó thì con người ngày nay đang đi ngược lại với lời nhắn nhủ của cổ nhân khi xưa. Việc giả quỷ giả ma với những bộ đồ biến dị, những hành động nhảy nhót quay cuồng gào thét đã làm lệch lạc ý nghĩa của ngày Halloween. Những biểu tượng kinh dị, những nghi thức biến thể như gọi hồn người chết đã hoàn toàn thay đổi so với việc tưởng nhớ các thánh hữu hay xua đuổi tà ma. Với sự biến dị đó, Halloween ngày nay còn mâu thuẫn với giáo lý trong kinh thánh nên nhiều ký tơ hữu không ăn mừng ngày này. Tác động tiêu cực tới tinh thần Thêm một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, có gần 25% số người trải qua tình trạng rối loạn lo âu trong suốt cuộc đời và khoảng 8% số người phải chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng sau khi tham gia những màn dọa ma trong lễ hội Halloween. Trong khi đó, việc dọa cho nhau sợ hãi lại là một nét văn hóa của lễ hội này. Thậm chí, nếu người bị dọa càng sợ hãi thì mọi người càng thích thú. Cũng bởi những tác động tiêu cực ấy mà ngày nay y học đã xuất hiện một bệnh mới có tên là Samhainophobia – dùng để chỉ về hội chứng của những người sợ ngày Halloween. Sở Giáo dục của Ranodos của Nga cũng quyết định cấm tổ chức lễ hội Halloween trong trường học, đồng thời dẫn ra nhiều nghiên cứu cho thấy Halloween rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ nhỏ. Nó khiến các em có cảm giác sợ hãi hoặc trở nên hung hăng hơn, thậm chí là muốn tự sát. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu ở các đại học Van der còn chứng minh cơ thể có phản ứng hóa học trước những tình huống rợn tóc gáy. Vậy nên, khi nhìn toàn những hình ảnh ghê rợn trong lễ hội Halloween, có thể người tham dự ác hẳn sẽ bị chịu những tác động tiêu cực, chỉ là họ có nhận ra hay không mà thôi. Có thể bạn còn nhớ thí nghiệm của tiến sĩ Masaru Emoto với những tinh thể nước, trong đó nước có một đặc tính là phản chiếu năng lượng tích cực hay tiêu cực mà vật thể đại diện. Ví như những tinh thể nước này được nhìn thấy chữ tình yêu sẽ cho kết cấu cân đối và đẹp mắt hơn rất nhiều so với tinh thể nhìn chữ căm thù. cơ thể chúng ta có tới 80% là nước chắc hẳn cơ thể sẽ có phản ứng nhất định với những hình ảnh ma quái xấu xí mà ta nhìn thấy trong ngày lễ hội Halloween u tối ấy. Đã tin vào ma quỷ, sao không tin vào thần? Đã tin thần, sao còn muốn giống ma quỷ? Thế giới luôn tồn tại những cặp đối lập, sinh mệnh cũng có thiện ác tốt xấu. Người xưa tin vào sự tồn tại của ma quỷ, cũng tin vào sự tồn tại của thần, nhưng thái độ đối đãi là khác nhau luôn tư tưởng chủ đạo của nhân loại ngàn đời vẫn luôn là hướng thiện, đó là cách duy nhất để níu giữ đạo đức con người, cũng là cách duy nhất để nhân loại tồn tại được cho tới ngày nay và chưa bị hủy diệt. Thế nên đời nào, người ta cũng ca ngợi thần, ca ngợi cái đẹp, cái thiện lương, khuyên nhủ nhau tránh xa cái xấu xí, tâm tối. Chỉ là cho đến thời đại hiện nay, năng lực phân biệt cái đẹp và cái xấu đã ngày càng hạn chế bởi những thứ văn hóa biến dị. Nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng những hình ảnh, âm thanh tư tưởng và suy nghĩ thuần chính là cách duy nhất giúp chúng ta có năng lực nhận thức và phân biệt được cái gì tốt cho cả tâm lẫn thân của mình. Chắc hẳn mỗi khi đọc những tác phẩm có nội hàm sâu sắc thời xưa, vốn là tinh hoa bao đời, từ câu từ, nội dung trong câu chuyện đều truyền cho chúng ta nguồn cảm hứng muốn sống tốt hơn, tử tế hơn. Khi xem những bộ phim, bản nhạc, bức tranh chứa đựng nhiều năng lượng tích cực và thuần hậu, ta đều lưu giữ được những dư âm đẹp đẽ và thúc đẩy ta làm đẹp thêm cho đời, cho người,